chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu một cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em đi chơi tài xỉu thì à, nó có mang lại hiệu quả cho anh em lên tới 8 đến 90 phần trăm cho anh em đấy đó thì à, cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung đấy thì bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này hay được gọi là cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt đó thì à, khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đến sân chơi anh em chơi thì có thể là anh em lắc tài xỉu Đấy, anh em sử dụng cái bộ hột này anh em lắc cũng được hoặc là anh em có thể vào đi sân chơi anh em đưa cái bộ hột này vào để cho người ta lắc thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ review cho anh em Đấy. giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này đấy thì uh, cái bộ tôi cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung uh, cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nhắc lại với anh em một lần nữa đó là chính là cái bộ hột này nó bao cho anh em là cái dọi đèn anh em có thể soi đến tới 90 phần trăm 90 phần trăm nước muối thì uh, bao nổi cho anh em luôn đấy, nam châm thì bao không hít cho anh em luôn đấy thì tôi vào tôi thử luôn cho anh em này đấy nhá rồi tôi thử luôn cho anh em thì đây là cái bộ uh, bao dung bốn mặt tôi cũng vừa mới làm cho khách thì đây thử luôn cho anh em đấy thì cái hoạt động của cái máy rung này như thế nào thì à, một lúc nữa bà tôi sẽ à, nói cho anh em để cho anh em hiểu về cái cách chơi của nó như như nào nhá và anh em có thể đoán được tài đoán được xịp của nó như thế nào để cho anh em biết được đấy thì à, trước tiên vào tôi sẽ thử cho anh em năm châm riêng về cái bộ hột này riêng về cái hột báo dung này đấy. ok luôn nhá đấy. tiếp tục cho anh em nước muối này đây, nước muối này ok này đây, đây. Đó, ok chưa Đấy, còn cuối cùng là dọn đèn cho anh em à, tiếp tục dọi đèn cho anh em đây à, dọi đèn cho anh em mặt hai và mặt năm đúng không anh em đây anh em thấy không nói chung là cái độ soi của nó thì là anh em yên tâm luôn là nó tầm 90 phần trăm cho anh em luôn nhé Đấy, hột soi cực kỳ trong cực kỳ đẹp đây anh em thấy Đấy, rất là đẹp rất là trong Đó. thì đó chính là cái phần tăng tích mà để anh em đến sân chơi anh em thử cái bộ đồ chơi của anh em đấy để anh em chơi có người ta không nghi ngờ gì về cái tăng tích cả đấy, thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột và cái cách chơi của nó như nào thì cái bộ ờ, hột tài xỉu báo dung bốn mặt này đấy, khi mà anh em chơi thì là anh em sẽ nhận biết được bốn mặt của cái bộ hột tài xỉu này đấy đó chính là cái lý do vì sao mà cái bộ tài xỉu có dung bốn mặt này nó được tên là cái bộ hột tài xỉu có dung bốn mặt nhé thì ờ, cái cách dung của nó thì là cái ờ, mặt ba mặt bốn của nó không dung đấy mặt nhất của nó thì là dung ờ, một dung mặt nhị hai dung mặt à, ba bốn không dung đấy. mặt năm ba dung và mặt sáu bốn dung đấy đó chính là cái bộ tài xỉu bầu dung bốn mặt đấy, nó báo đủ cho anh em bốn mặt luôn cho anh em đấy thì à, nhất nhị thì anh em đánh uh, xỉu đấy, còn uh, báo 56 thì là anh em sẽ đánh tài đấy tùy thuộc vào cái sân chơi của anh em chơi đấy, hoặc là anh em đánh như thế nào đấy là tùy anh em máy thì báo rất là chuẩn cho anh em rồi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử và tôi test luôn cho anh em cái máy này xem là nó cái cái nội dung của nó là dung như thế nào nhé để test luôn cho anh em này thì cái máy này nó rung rất là êm Đấy, rất là êm nên là anh em à, khi anh em đi sân chơi thì là anh em à, tốt nhất là anh em để trong quần xì thì là nó tiếp xúc với cái da thịt của anh em thì là anh em sẽ cảm nhận nó dễ hơn đấy thì anh em lúc túi quần thì là nó sẽ cái cảm nhận của nó sẽ không được ok đấy, nó rung rất là nhỏ rất là êm nên là nhiều lúc này anh em không thể nào phân biệt được đấy thì tôi cũng sẽ cầm ở trên tay để tôi sẽ đoán được cái nhịp rung của nó nhé đây, đây một hai hai dung này hai dung thì là hai dung thì là anh em sẽ đánh à, hai dung là con nhị nhị thì là anh em sẽ đánh xỉu nhá đánh xỉu cái này anh em đánh xỉu đó xỉu đúng không anh em này có nhị không dung này không dung thì là anh em đánh gì thì là có ba mặt ba mặt bốn thì cái tỷ lệ của nó là ở ờ, ngang giữa là giữa tài và giữa xỉu nên là anh em có thể là không đánh Đấy, anh em có thể không đánh anh em có thể đánh bầu cua chẳng hạn Đấy, đánh mặt ba mặt bốn đó Đấy, mặt tam tiếp tục cho anh em này hai ba bốn bốn dung này bốn dung thì anh em có mặt ngũ à, mặt lục bốn dung thì có mặt lục thì là anh em đánh gì đánh lục tài đúng không lục tài cho anh em này đó lục tài này đúng không anh em máy báo cực kỳ chuẩn cho anh em nhé chuẩn tới 100 phần trăm luôn chứ không phải là 90 phần trăm nữa một chuẩn 100 phần trăm luôn Đấy, 1 2 3 4 vẫn tiếp tục bốn dung này bốn dung tiếp tục vẫn là có mặt lục này mặt lục thì anh em đánh gì đánh lục tài đúng không đó lục tài đúng không nói chung là cái máy này báo rất là chuẩn cho anh em nhé thì là anh em nào mà muốn ờ, được sở hữu cái bộ đồ chơi này cái ờ, bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy, hoặc là anh em có thể lên ờ, cơ sở anh em test cái bộ báo dung bốn mặt này nếu chuẩn xác đúng như ở trên video thì là anh em lấy về anh em chơi đấy thì uh, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em